Chào mọi người, hôm nay mình có một số à, máy câu giới thiệu tới mọi người ủng hộ mình nhé Đây có cả mấy con cối nông <clears throat> Có mấy con cối nông à, mối bình tĩnh nha mọi người Đây, mình giới thiệu con đầu tiên đây Con đầu tiên là Shimano Arrivio 1000 Xe 1000 nha mọi người Máy khá là mượt Khóa này đây à, con này thì cược 1.5 vô 130 m cược số 2 100 m cược số 3 65 m đây cột ở phía trong đây size của con này là size 1000 size 1000 con này sản xuất ở à, Malaysia nha mọi người Malaysia đây chỗ rác cược thì à, ở đây à, bị hơi bị rỉ nhưng mà ở đây thì vẫn còn đẹp nha mọi người ok máy rất là êm con này thì con số 1 với hai trăm rưỡi nha mọi người số 1 250 rồi số 2 số 2 là một con suzumi à, đôi chuột mặt xeo Max sale 5000 RD size của nó size 5000 RD là cuối tháng mở nhanh Ok à, con này thì toàn thân là carbon cược số 4 200 số 5 108 số 6 104 Suzumi Hàn Quốc giá TO của con này 4.6 này con này thì sản xuất Hàn Quốc nha mọi người khóa này triệt mô binh này xả dạ. à con này graphic chứ không phải là carbon nha mọi người graphic mình nhầm à con này con số 2 mình bán ba trăm rưỡi số 2 350 ok rồi số 3 là một con uh, gì đây Shimano Gold DMI 2 này khóa mở nhà cối ok còn nay thì là <coughs> dòng đề mì màu vàng còn rất là đẹp con này sản xuất ở Japan luôn nha mọi người Shimano ok đến 12 con này con số uh, à, 3 mình bán 200 ok số 4 số 4 con này cũng là Shimano thôi Shimano Titan Note Spiso 1000 nụm này nụm gỗ này đây nhà cối này khóa này ok con này cược số 3 vô 75m à, số 4 75m số 3 trăm rưỡi số 2 150 cây Shimano khuyến này khuyến đá này mọi người khuyến ra cửa là khuyến đá nhé Rồi, con này con số 4 Số bảo 4 này mình bán hai trăm rưỡi nha mọi người số 4 250 máy con rất là đẹp nhé số 5 số 5 con này là gì đây Olympic KX1000 size con này thì khoảng tầm từ 4 tới 5 ngàn toàn thân con này là carbon đây toàn thân là carbon cối cũng là cối carbon luôn ok cược số 4 á mobi là mobi sống nha mọi người sai con này khoảng 4 ngàn sai con này khoảng 4 ngàn á con này cược số 4 vô 200m số 550m số 6 120m ratio là 4.05 spin cây cả x ngàn này con này sản xuất ở Hàn Quốc nha mọi người Hàn Quốc Olympic Ngồi sống Máy rất là mượt Khóa này Ok Hai bơ ba lăng Hai bơ stopper Rồi con này con số 5 Mình bán 350 sáu sáu là một con uh, à, Ruby Japan con này tất cả đều gặp tay đổi tay trái phải được hết nha mọi người con nào không được thì mình sẽ nói đây khóa mày đi nhập đây con này thì uh, cổ là graphic con thân là thân kim loại thông số cược ở đây này thì uh, nó không có nên mình cũng không rõ ok ngoại hình con này thì còn rất là mới ratio là 3.8 sai thật của con này khoảng tầm uh, à, 4 ngàn size thật khoảng tầm 4 ngàn nha mọi người Ryobi uh, Japan đây một pin sống máy thì rất là êm rồi không phải nói rồi toàn thân là kim loại chỗ này hơi bị cứng để mình vệ sinh này cho ok con này con số 6 mình phải hai trăm rưỡi ngàn nha mọi người số 6 250 số 7 một con Daiwa à, con này cổ nông mô bình tĩnh Daiwa ST30H size của con này thì khoảng tầm là 5 ngàn 5 ngàn tay quay à, tay quay trợ lực tay tay quay lớn à, nha mọi người này tay quay trở được tay, tay quay lớn à, à, những con này mô bình tĩnh này thì chuyên câu uh, câu gì ta câu biển con này chuyên câu biển đây cột của nó cũng cột lớn nữa nha mọi người câu biển thì đa số là vậy thôi à, cược số 2 vô 300m cược số 3 vô 200m khuyên ra cửa bằng đá con đẹp con này sản xuất ở à, giá bay luôn này giá bay luôn này gập tay tay à, đổ tay trái phải được nhé tay quay này tay quay trợ được này tay quay lớn dài đây bị mất cái ờ, nắp tém rồi này nắp tém như thế này này không sao không ảnh hưởng rồi con này con số 7 ờ, con số 7 này mình bán 400 nha mọi người 400 một bình tĩnh phái súp 30 một con đai qua size của con này cũng khoảng tầm 5 ngàn cũng là tay quái trợ được, ok khóa này tay quay trợ ực gập tay đổi tay trái phải con này thì cược số 2 300m cược số 3 200m cược số 4 150m đây cột ở phía trong của nó đây size cũng khoảng tầm 5 tới 6 ngàn khoảng tầm 5 ngàn đấy những con này là câu à, câu súp nha mọi người câu biển đây ngoại hình đã đã ở đấy con đẹp này à, khuyên ra cửa con đẹp này chạy hai bi này con này thì uh, phái súp không thể ghi à, sản xuất ở đâu nha mọi người rồi con này con số 8 mình bán 450 8 450 ok rồi số 9 số 9 con này là Alpha Tech Alpha Tech này con này hình như là Alpha Tech từ à, Hàn Quốc những con này không biết sản xuất ở đâu đây không thể ghi nó sản xuất size của con này thì 4 à, ngàn size 4 ngàn mô pin động cối này là cối uh, kim loại ok cược số 3 vô 200m à, cược số 5 vô 120m cược số 6 vô 90m kiếm loại nha mọi người đó alpha tắc này chỗ ra cược ngay á thì hơi dơ một xíu về mọi người về sinh này nhé còn ốc này bị rỉ đẩy này cái ra xây ra quanh bôn bơ con này chạy một bi ok thao tác này dòng này thì của Hàn Quốc máy êm khóa cái tiếng gõ kén kén gió do sơ cước này này <clears throat> ok con con số uh, chín mới là hai trăm rưỡi nha mọi người chín hai trăm năm mươi rồi 10 10 con cuối cùng là Suzumi Spin Fighter máy rất là mượt size của con này là một ngàn rưỡi <coughs> size một ngàn rưỡi đó cổ này cổ kim loại um, 1.5 vô 108m cược số 2 vô 130m cược số 3 vô 100m con cũng con này cũng là cuối nông đây cột phía trong đây kim loại nha mọi người con này sản xuất ở Hàn Quốc đây khuyên ra cược đã đã nha mọi người <clears throat> còn đẹp còn là cầu tốn cầu mực thì đụng bay thôi con này con số 10 mình bán 300 10 300 rồi ok con số 10 cũng kết thúc video của mình ngày hôm nay nha mọi người ai mua hàng thì liên hệ với mình là 0919 59 3626 bây giờ là nặng cảm ơn mọi người nhiều